Hello Đúng là con trai của ta Các bạn nha Hôm nay về ờ, chiều nay vợ chồng mình ờ, cũng ra ngoài cánh đồng ờ, chỗ cũ rồi Nên mình có mua cái miếng đập Để còn con Con đập tuột Đó Thế bàn các bạn Đây Giờ mình sẽ ướp nướng siêu cây nha các bạn Bây giờ bắt đầu vợ mình bắt đầu ướp nha các bạn giờ bắt đầu vợ mình ướp nha các bạn à, vợ giờ mình cho xe trước nha nguyên liệu cho mình nhà giả sẵn rồi nha các bạn giờ mình cầm đi uh, mình chỉ ướp thôi nha các bạn Ôi, ông trời có dầu với ớt sơ tớ này đó, đèn thấy các bạn bật quét con bạch tuộc rất to nha các bạn nope. cưa các bạn qua cho phần cắn Trời. hả Trời ơi đây thành vẽ nãy giờ vợ mình nướng là xong rồi nha các bạn chung nãy giờ, tấu quá các bạn ơi giờ trợ tấu rồi thú ờ, ăn cho mình về nha các bạn ở đây vợ mình ờ, mời các bạn ăn mời các bạn ăn nha mời các bạn bạch tuộc chấm đó ngon chưa sao bật ra ngon ngọt lắm dài và nướng thum thum ừ. trời trời trời chiều nhanh tối vậy biết rồi tao thui hết rồi bạn vừa giờ mình tối mình quay video nữa tối cái các bạn thông cảm nha cái chiều là tinh thú ờ, quay mà nướng mà nên đây thôi mình mời các bạn nha ừ. Kỳ quá ừ, ngon Từ ngọt Ngọt hơn Ừ Nó còn giá trị mà Mà tôi còn ăn giá lại á Uhm. điều tốt à bạn không cảm nha bạn Khói mẹ. uhm. Ừ. Đúng mực Tét mắt Mời bạn con rồi nha Táo dạng mắt mì ừ. Ngọt dài ừ, Ngon Mà đương rành đâm nếm nữa Ừ và vâng, Ê bạn Chù. Đường ngon kỳ quá Mời bạn nha uhm. Ừ. Tốt Màn đêm buông xuống nè bạn to tấu hả bạn thui à không à. mình cũng uh, tranh thủ uh, mình ăn rồi mình mình về nha các bạn nếu các bạn uh, có xem uh, clip tới hay à, các bạn ủng hộ cho mình một like một share một đăng ký kênh nha các bạn các bạn comment ở dưới thích làm món gì à? vợ chồng mình làm nha các bạn thôi vợ chồng mình chào các bạn nha chào các bạn nha